Vâng, xin chào toàn thể quý vị khán giả, xin chào toàn thể anh chị em cô dì chú bác đã một lần nữa quay trở lại với kênh song lô bất bài của mình của Bình Chiêu tối của ngày 29 tháng 3 năm 2020 anh em nhé. Thì lời nói đầu tiên xin phép mình xin được gửi tới toàn thể quý vị khán giả, toàn thể anh chị em cô dì chú bác một lời chào, một lời chúc thân thương nhất. Chúc anh chị em cô dì chú bác của chúng ta là luôn luôn mạnh khỏe, luôn luôn thẳng lời lợi trong mọi lĩnh vực. Mọi người nhé. Vâng ạ, thì à, cũng như thường lệ bây giờ thì à, cánh sóng câu miền Bắc của Chúng tôi sẽ cùng với anh em cập nhật lại cái bảng kết quả sổ số miền Nam miền Bắc của chúng ta ngày hôm nay em nhé. Thì có thể nghe, nói ngày hôm nay ở trên kênh thì một ngày rất là tưng bừng rực rỡ với gian đề và chạm đề anh em nhé. Thì có thể anh em đã biết đây là ở trạng đặc biệt của chúng ta ngày hôm nay là độc thủ đề còn 14 chạm 1 chạm 4 anh em nhé. Tổng 5 và càng của càng là càng chỉ cho tất cả anh chị em ngày hôm nay ạ. À. Vâng ạ, dạ, dạ đặc biệt có dạng 28 chị 14 độc thủ đề 10 bổ cho tất cả anh chị em ạ. À. Và ở các đầu số lô tô của chúng ta ngày hôm nay thì từ đầu 0 cho tới đầu 9 thì không có đâu nào cắm cả anh em nhé. Đấy. Và ở đầu 8 của chúng ta thì ngày hôm nay xuất hiện ra khá là nhiều và tiếp tục là đầu 9 và đầu 5 anh em nhé. Đầu 9 và đầu 5. Đấy, chỉ duy nhất là đầu 3 chỉ ra mỗi con 37 và đầu 7 mỗi xuất hiện mỗi con rơi, lô rơi lại 79 tất cả anh chị em đó thì ngày hôm nay cái tỷ lệ những con lô rơi lại thì cũng khá là nhiều anh em nhé ở đâu không chúng ta có con không hai rơi lại em ạ và không chỉ rơi lại cả hai con anh em nhé thì ở đâu một chúng ta có rơi lại con lô 14 VD luôn đây em nhé và ở đây ở đâu hai chúng ta rơi lại con 23 anh em nhé và ở đâu ba đâu ba chúng ta tiếp tục có con lô rơi lại là con 37 anh em nhé đâu 4 của chúng ta thì ngày hôm nay không có lô rơi lại và đâu năm của chúng ta thì ngày hôm nay cũng không có con lô nào rơi lại cả đầu sáu của chúng ta có con 63 anh em nhé và đầu 7 là tiếp tục ngày hôm qua rơi hai nhảy 79 ngày hôm nay tiếp tục rơi lại một nhảy em nhé và đầu 9 của chúng ta thì à, ngày hôm nay có rơi lại con 95 anh em nhé thì ngày hôm nay những con sổ lô tô rơi lại của chúng ta đang khá là nhiều đấy cho nên cũng một phần khó khăn để uh, cho anh em có thể bắt được những con lô được chỉnh sạc 100% nhé thì cũng qua đây cũng xin chúc mừng anh chị em nào mà ngày hôm nay đã tham khảo được ở trên kênh là ở trạm D trạm 4 trạm 3 và gian D10 sổ trong đó có cặp bộ bộ cho tất cả anh chị em nhé một ngày rất là ok rất là tương bừng rực rỡ ở phần trạm D và gian D10 sổ của kênh soi cầu miền Bắc của mình đấy xong lô bắt bài em nhé thì cùng uh, qua đây cũng xin chúc mừng tất cả anh chị em cô dì chú bạn nào mà ngày hôm nay đã được May mắn đã được chuyển thẳng được những con lô con đê của chúng ta ngày hôm nay của sổ số miền Bắc ngày 29 tháng 3 năm 2020 anh em ạ. Còn để tới với cái bảng cái buổi phân tích câu kèo và đưa ra cho anh em những cái cơ đưa cầu những con sổ cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai ngày 30 tháng 3 năm 2020 thì còn à, ngày 30, 31 thì còn hai ngày cuối tháng của cái tháng 3 này thì mình hy vọng sẽ cố gắng hết sức tận tâm để đưa lên cho anh em phân tích cho anh em những cái đường câu những cái con số tốt nhất để có thể giúp anh em là chuyển thẳng ít nhất là ở trong hai hai ngày cuối tuần cuối tháng này nhá 30 và 31 này anh em nhé. còn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ điểm sớ lại cái kết quả ở trên video ngày hôm qua để đưa lên cho anh em tham khảo nhé thì có thể nói là ngày hôm nay thì sau chuỗi ngày bất bại ở phần lô và siết của chúng ta thì ngày hôm nay đã bị chậm dứt đấy ngày hôm nay chúng ta thì đã bị thất bại ở phần lô và siết anh em nhé có thể nói là ngày hôm nay xem như chúng ta nghỉ một lùi một bước để tiện nhưng bước tiếp theo để được ok hơn chuẩn chỉ hơn này em nhé thì ngày hôm qua độc thủ lô 26 và sáu thủ độc thủ lô 26 bạch thủ lỗ 85 và chiến đả là cặp 6996 của chúng ta thì ngày hôm nay đã bị thất bại hoàn toàn này em ạ đấy sau một chuỗi ngày ăn thông tưng bừng rực rỡ của chúng ta thì ngày hôm nay đã bị chặn được bởi ngày 29 tháng 3 năm 2020 này của chúng ta nhé thì hy vọng anh em không làm chỉ anh em nhé đấy lô đề có ngày nọ ngày kia với chúng ta đã chuyển thẳng tưng bưng rực rỡ rồi nhưng mà dù sao ngày hôm nay ở trên kênh cũng không phải là để nổi tệ nhé rất là ok và tưng bưng rực rỡ với chạm đề là chạm 3 chạm 4 đã có chạm 4 cho anh em nhé ngày hôm nay đề là ăn chạm 4 cho anh em nhé và tưng bưng rực rỡ hơn ở trong cái gian đề 10 sổ của chúng ta thì đã có cặp 1441 cho tất cả anh chị em tham khảo chơi cho ngày hôm nay ngày 23 tháng 3 năm 2020 ok chưa anh em ạ nếu anh em cảm thấy ok thì dừng lại để cho kênh để lại cho kênh một nút like một nút đăng ký kênh anh em nào chưa đăng chưa đăng ký kênh thì hãy bấm đăng ký kênh và nhận vào biểu tượng chuông để cập nhật được những cái video mới nhất của kênh cho cao miền Nam cũng như là ủng hộ kênh cho cao miền cập nhật mới nhất những cái video mới nhất của kênh cho cao miền Bắc của mình sóng lô bất bại cũng như ủng hộ kênh sóng long sóng lô bất bại của mình được ngày càng phát triển hơn ngày càng tương bừng hơn thì rất tiếc thì ngày hôm nay của kênh của chúng ta thì đạt được 5.500 đã được 599 lượt xem mà chỉ có 3 lượt like anh em nhé rất là đáng tiếc nhá đấy những cái số chuẩn chỉ đã mang lên cho anh em để anh em tham khảo mà đạt được 3 lượt like thì mình cũng rất là đảm luôn đấy mình cũng rất là vui khi chúng ta đã chiến thắng được cặp D đẩy là 1441 nhưng mà nhìn lại cái thành quả của cái video này thì mình cũng rất là đảm luôn thì mong anh em hiểu rõ cho mình đấy thì xem video của mình thì không không bắt gì cả với anh em chỉ một giấy để bấm vào nút like nút đăng ký kênh anh em nhé thì mình sẽ tận tâm tận tùy sẽ đưa ra cho anh em những đường câu tốt nhất để chúng ta cùng với anh em đánh bài chủ lỗ đánh chết chủ đề trong những ngày sắp tới anh em nhé và mình không tin luyện thuyên lôi thôi nhiều dòng nữa bây giờ thì mình sẽ tới với phân tích câu kèo và chốt sổ cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai ngày 30 tháng 30 tháng 3 năm 2020 để anh em có được những cái đường cầu tốt nhất có những cái sổ chuẩn chỉ nhất để có thể đánh bài tù lỗ đánh trị tù đê một cách sớm nhất và tình trạng vẫn tuyệt đối nhất anh em nhé vâng ạ thì bây giờ thì mình sẽ tới với buổi phân tích câu kèo và chốt sổ cho anh em thì đầu tiên thì cái cầu ngày hôm qua mình đã đưa lên cho anh em cái cầu đưa lên anh em cầu sóng thủ lỗ thì ngày hôm nay đã bị gãy anh em nhé thì tiếp tục mình sẽ hôm nay sẽ chỉ cho anh em một cái cầu sóng thủ lỗ của chúng ta là ở đây ạ đấy tiếp tục cái máy chúng ta có cặp sóng thủ lỗ 19 bộ nhá anh em có thể tẹt cái uh, câu này trong suốt thời gian vừa qua thì nó cũng mới nghỉ một thời gian gần đấy và nó bắt đầu tiếp tục chạy từ ngày hôm nay em nhé thì ngày mai hy vọng anh em đấy với cặp sóng thủ lô 1991 để anh em có thể tự tin giết chết thủ lô đánh chết chủ đề với cặp 1991 sóng thủ lô anh em nhé đấy đây là về phần sóng thủ lô còn bây giờ thì mình cũng sẽ tới chuyển tới phần độc thủ lô và bạch thủ lô anh em nhé thì con độc thủ lô thì mình đưa ra cho anh em hai nhận định để là con 68 và con 78 anh em nhé Đấy Con 68 với tần suất Thì nó ra khá là mỏng anh em nhé Với tần suất Thời gian gần đấy là tần suất 4 ngay cho anh em Đấy tuần nhịp 4 ngay cho anh em Thì hy vọng ngày mai tiếp tục đều câu Để nó sẽ nổ con 68 cho anh em Để anh em chiến thắng nhé và con thứ hai đấy là con 78 với tần suất hai ngày khá là ok khá là đẹp cho anh em thì mình hy vọng ngày mai với hai con số này đấy thì anh em cân nhắc kỳ lưỡng cho mình và tham khảo thêm những cái câu kèo khác nếu cảm thấy trung bão với hai con số này 6878 thì có thể tự tin chơi những hai con số này cùng đánh xóm lô bắt bài của mình nhá còn bây giờ thì mình sẽ mình sẽ ghim cái phần mình sẽ ghim những con số lên đấy để anh em được tham khảo rõ ràng hơn nhá đấy để mình xóa lại cái bảng kết quả ngày hôm nay anh em ạ thì ngày hôm nay cũng rất là đáng tiếc ở phần độc thủ lỗ bạch thủ lỗ và chiến của chúng ta rất là đáng tiếc cũng là lấy một lời xin lỗi để xin lỗi tất cả tất cả anh em đã tham khảo phần lỗ của mình nhưng mà dù sao 7 ngày hôm qua thì 7 ngày vừa rồi thì chúng ta đã chiến thắng lỗ rất là tưng bừng rực rỡ thì ngày hôm nay chúng ta thua lỗ nhưng mà chúng ta đã chiến thắng được lại đây anh em ạ thì có cùng gọi là rất là ok anh em nhé anh em nào cảm thấy ok cùng cánh thì hãy để lại cho cánh một nút like anh em nào chưa đăng ký thì bấm đăng ký cánh nhé đấy thì bây giờ là bảng kết quả dự đoán kết quả số số miền bắc cho ngày mai ngày 30 tháng 3 với con đồng thủ lô 68 anh em nhé đấy và bạch thủ lô là con 78 và chiến hai của chúng ta đây là con 68 và cặp 1991 và xiên 78 cặp 1991 cho tất cả anh chị em tham khảo cho ngày mai. Độc thủ lỗ, bạch thủ lỗ và trên hai Chạm D của chúng ta ngày mai mình sẽ bắt cho anh em là chạm 5 và chạm 7 anh em nhé. Và tổng là tổng 6 anh em ạ, tạm 5 tạm 7 tổng 6 thì mình có 15 51. bảy chín chín bảy 2552 4774 5775 2 24 6 80 Đấy là cái đề 10 số mà mình đưa lên cho anh em tham khảo chơi cho ngày mai Ngày 30 tháng 3 năm 2020 Thì còn vòn vẹn hai ngày nữa Ngày 30 và ngày 31 thì chúng ta kết thúc cái tháng 3 này Thì hy vọng anh em xem video Thì hoan hỷ ủng hộ kênh bằng cách like, đăng ký kênh Để động viên kênh Để tạo thêm cái tinh thần Để kênh ngày càng, càng phát triển hơn Để đưa ra cho anh em những cái con số Những cái đường câu tốt nhất Giúp anh em là chiến thắng được những con sổ của sổ số miền Bắc của chúng ta hàng ngày em nhé thì một lần nữa xin chúc tất cả anh chị em cô dì chú bác của chúng ta ngày mai tưng bừng rực rỡ với bộ sổ và cành cho câu sóng lô bất bài đưa lên cho anh em tham khảo ngày hôm nay ngày 30 tháng 3 năm 2020 em nhé vâng còn bây giờ thì mình cũng xin được kết thúc video tại đây thì cũng chúc anh em và gia đình có một buổi tối cuối tuần thật là vui vẻ thật là hạnh phúc và tràn đầy niềm vui cùng với những người thân thương của mình anh em nhé xin chào anh em và hẹn gặp lại anh em vào chiều ngày mai ạ